Hạt gác tốt ngang mật gấu đấy, đừng bỏ đi nha. Sáng nay khi đang cất gác bác hàng xóm hỏi, quạ thối có làm gì không Nga? Không bác ạ, cháu để cho nó rụng xuống cho gà ăn thôi. Cho bác nhá, bác lấy hạt, năm nào bác cũng phải ngâm, không có rượu hạt gấc bác khổ lắm. Lúc đó mình mới chợt nhớ ra là lọ hạt gấc mình ngâm năm ngoái đã hết, mình phải ngâm thêm một lọ nữa cho bà bóp chân. Bà mình bị bệnh viêm khớp hành hạ. Cách ngâm thuốc này thì cực kỳ đơn giản, ai cũng có thể làm tại nhà. Đầu tiên chọn những hạt nhân trắng đem rang vàng rồi đập bỏ phần vỏ, sau đó giã ra, cho vào lọ và đổ gạo vào. Hạt gấc chữa các bệnh về xương khớp này, giảm đau, vết thương xương tấy, bệnh quai bị hay là bệnh viêm xoang nữa đấy. Nếu ai bị đau răng hay viêm lợi thì ngậm một ngụm rượu hạt ước rồi nhổ đi, nhớ là không được uống nhá. Người đau xương khớp thì chỉ cần xoa bóp thuốc này sẽ có tác dụng rất nhanh, vừa giảm đau lại làm tan ổ viêm khớp. Lấy một miếng bông thấm thuốc vào rồi áp lên mũi, vài phút là cơn đau xoang mũi thuyên giảm, thuốc còn làm tan máu bầm hiệu quả lắm nhá. Quá nhiều tác dụng trong hạt gấc tương đương với mật gấu, thế lên đừng làm hại những chú gấu nữa nha.